好歹让我吃一个吧。 xin đèn luôn hả tôi xin đèn luôn bỏ bỏ xuống được ok đấy nó xuống gì chị đi ở đây thì chị ở đây